Các bạn ơi, trước khi xem video của sếp Duy Nguyễn, các bạn nhớ like kênh của sếp Duy Nguyễn nha. Nhắc nhở nhẹ. <laughs> Mấy nãy tao nói tụi bay cái trình massage tụi bay chỉ me đi có nước mà mà tầm bậy thôi à. Không có thần tí gì hết á. Bài ướt là sao? Bài ướt là vuốt. Tại vì khô mày không vuốt được, vuốt rách da sao? Ở trong là khí nóng ở ngoài là khí hàng. Chơi hàng bằng chữ chút chết trời ơi, tụi bay sao luôn mà. Vuốt trụ, vuốt trụ. <laughs> xin chào mấy em đến những giây phút tâm tình của anh Duy Nguyễn thì ở trong đây là có toilet quận 12 á, nó rất là vang nói chung á, thì nó khoảng không nó trống lộng như nè nó có chỉ có đơn giản là mấy cái tủ đồ mấy cái phòng tắm mấy cái bồn tắm 26 triệu bồn này nọ kia hết thì nó cũng rất là vang anh à, không dám nói lớn sợ nó vang mấy em alo vang không chắc vang đúng không thì à, mệt quá bây giờ anh nói chuyện nó đứt gãy rồi nó không còn mạch lạc nữa anh tập xong anh đi phải đi cầu thang chịu hết nổi tập superset superset xong rồi cái uh, tập cardio giờ anh uh, chuẩn bị anh xong hơi tại vì á, khi anh xong hơi á anh không tính xong hơi đâu mà anh nhớ đó mấy thằng đào ruột của anh trong massage đó mấy em nó hỏi anh ủa anh Di uh, tập gym vậy rồi anh Di uh, có xong hơi nhưng mà sao mỗi lần anh Di vô đây anh Di tối ngày rủ em xong vậy <laughs> cái thì anh mới nói rằng á má ơi ở trong uh, phòng gym của anh á thì nó có hai cái phòng xong hơi xông hơi hồng ngoại xông hơi nhiệt xông hơi gì cũng có hết á nhưng mà nó không có xong là biến xong lắm tập xong rồi đi uống súp xong rồi nghỉ ngủ thôi chứ xong siết khỉ gì vô đây chẳng qua có em với ờ, ngồi đây thì anh sống với em cho vui thôi chứ khi mà xong với mình á là nó vé nó phải super vip em hiểu không tại vì sao tại vì khi mà ờ, người ta xong với mình á là người ta phải cỡ mà, mà, mà uống khăn đi à người ta phải nói chung đó là người ta phải trôi mắt cấp rồi người ta phải trang điểm lại đó người ta phải tút lại đầu tóc thì nó tốn tiền cho khâu đó nữa đúng không nên mình phải lo khâu đó nữa nói chung là cũng ít cái chỗ nào có lắm <laughs> còn à, <coughs> bây giờ á, cái phòng sông hơi này á thì tụi nó làm á thì anh bỏ tiền cho tụi nó làm thôi anh cứ yêu cầu ê tụi bay làm tao phòng sông hơi sauna đi nhưng mà anh không có theo dõi mấy em nên giờ anh qua đây anh thấy nó cũng những cái nó chưa được chuyên nghiệp lắm nha tụi em phải để cái chữ là sauna trên đây nên ta biết sauna. còn à, còn không á em dán đề can á em dán đề can có chữ sona ra đây nè để người ta biết đây là sona má ơi nó tưởng nó phòng tắm nó vô nó đái thấy mẹ nữa bây giờ nè đúng không cái kia thì không có chữ nó biết không trời vô lộn đó ờ, nó hiểu không nói chung á rồi xong cái nữa rồi cái ghế á mà nằm ở trong cái phòng sona đó đừng làm ghế gỗ ông ơi ông mày khùng hả mày cái ghế trong phòng sona đó tụi em làm cái đá bình thường thôi đúng không ghế đá của Minh Thuận đó, bài bài bài bài bài, bài gì ờ, tới gì tăng trường cái bài gì tình thơ à, hàng ghế đá sân tàn cây gốc sân trường đó thì tụi em làm ghế đá chứ đừng có làm cái cái gỗ cái gỗ trong phòng trong phòng anh lộn anh sai em em anh lú rồi cái này là steam back steam back không phải là sona sona là bên kia sona là chị em phụ nữ sona hồng ngoại đẹp da đó trị mụn nha mấy em còn ở đây nam á, thì anh làm ờ, steam back thôi nhưng mà nếu mà tiêu mấy chị mấy mấy mấy mấy anh mà ấy ấy á mà muốn có có có sona đó thì anh làm thêm cái đặt ngay đây cũng được chỗ ông đạt ngồi đó à, <laughs> vô đây á, thì tụi em ờ, đồ chùa mà cứ kêu nhân viên nó mở ra xong thôi ờ, tập xong đó mình xong xong 10 phút 15 phút thôi đừng xong nhiều quá nha đừng đừng ham xong nhiều quá nó không rút hết nước chết đó thì cái này được set up là 50 độ tối đa nó là 50 độ xong nó tắt tắt xuống 48 nhảy lên 50 48 nhảy lên 50 về hoài đó còn anh xong với mấy em á thì anh xong 55 ờ, 55 ấy anh anh anh anh là xong hơi thuần tí nha anh là anh xong hơi là phải cho ra mồ hôi ngon lành đó nên anh anh chỉ xong hơi thôi còn nhiệm vụ của mấy em với phòng xông hơi là gì à, làm mồ hôi à, đưa nước đồ thôi giờ chứ chứ thằng này mà làm gì chùi chùi miệng ghê mày muốn nói tao vẫn đi chứ làm gì mà nãy giờ mình làm mình chùi chùi chùi chùi cái miệng thôi, thôi tướng mẹ nhà đi xíu quách cũng còn nữa đi đâu nghe nó vô nó nhấn nhấn vài cái à, đau đau em ơi nhẹ nhẹ đau đau đau đau đau xong rồi cái thôi ủa anh đau mà thôi lật ngửa ra đi à, thế từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh xong mày ơi chơi này con chủ chúng chết thì ơi chúng quay sau luôn à cái con không coi vô chỗ vô chỗ vô chỗ vô chỗ A few minutes later. Ah. anh em em à, nói thật ra thì à, cái à, sông hơi là một cái những tiện ích của massage thôi chứ massage người ta không có kiếm tiền bằng sông hơi mấy em người ta kiếm tiền bằng tiền bó à. nha với tiền vé vé là nhiêu vô triệu bò nhiều bò nhiều ba chai đâu ba chai tới đâu <laughs> bốn chai tao dách luôn không dách luôn không đó chứ không phải ta kiếm tiền bằng cái sông hơi nên cái sông hơi ở chỗ massage người ta thường người ta đầu tư nó vừa phải thôi đó mà có chỗ nó chơi sóc nha em nó chơi nó đùa cái cái cái nhiệt độ nóng á nó cực kỳ nóng mà nóng nó nóng sốc nóng hổn nó nó làm cho em chán em ra đó cái đó có còn cái sông hơi này á là anh làm việc bằng lương tâm đạo đức nghề nghiệp 50 độ thôi tao bảo đảm mày trong đó mày không có muốn ra luôn á wow. trong đó không muốn ra luôn em yes. thì giờ có đâu mỗi lần anh khởi động lên điện cũng như đó thôi đúng không thì bây giờ mà ở trong đó một tiếng hai tiếng cũng sao chả sao nhưng mà cái vấn đề là cái đẳng cấp và cái chất đó thì à, xông hơi trong đây á, em xông hơi chừng 15 phút thôi nó ra nó nó nó ép được cái lượng nước khủng khiếp trong cơ thể nó làm cho người ta trao đổi chất nó tốt hơn nó thoáng hơn nó giải độc qua làn da đó nên anh Duy Nguyễn thường đi massage nè với cái Nguyễn Duy uống súp á nên cái da Duy Nguyễn đẹp lắm trời nó tho lâu sầm rồi nó ngồi nó miết miết cái từng lỗ chân lông đồ đó này nọ kia rồi mình thải độc tố ra nữa mấy em nó mình thải những cái chất tồn dư trong cơ thể mình ra ngoài môi trường đó mấy em nó nên con người ta lúc nào cũng khỏe mạnh happy hết đó khỏe mạnh happy giờ bị ông này mặt nổi mụn không là biết là thua thôi thôi thằng này nó vô được mà nó ra không được thằng nó vô được mà ra không được đó em nó nên tóm lại á, là không phải gì sông hơi của THOL mà anh khen anh Duy Nguyễn trải nghiệm khắp thế giới rồi chứ không phải là ở Việt Nam không dịch vụ người ta có chiêu của người ta còn ở đây đối với anh đó là cái này không phải dịch vụ sông hơi cái này tiện ích thôi gắn vô cho tụi em ngồi xong thoải mái đúng không rồi tụi em uống bộ ba thần thấm vô rồi tụi em nét body lean bụng sáu múi đồ anh còn có tiếng có tâm nữa không có tên có tuổi thì anh không có tội vạ gì làm cái phòng sông hơi đẻo vậy thì cái phòng sông hơi này nó chuẩn bị nó được bê bên quận bình tân đó em bê quận bình tân đây chi để di nguyễn ngày ngày sông hơi giờ giờ sông hơi tập xong là sông hơi đó cái sòng à, sông hơi bên bình tân là sona cũ nó bị hư rồi bây giờ chuyển qua stem back nhưng mà tụi em làm hình thức cho đẹp đẽ nha mấy em đi đâu mà nhìn ngoài không biết phòng sông hơi luôn ba thằng nào vẫn chơi đi massage nhiều nhiều cho nó nhìn cái ổ nó mới biết sông hơi đó chứ không nó không biết được sông hơi nha thôi chia sẻ tụi em vậy thôi nói về kỹ năng massage nó còn nhiều nhiều mà tụi em đi sông hơi vậy đáng đồng tiền bắt gạo không xong rồi sao ngồi đây chém gió tắm lửa này nọ chút xíu 10 phút sau khô mồ hôi qua tắm qua tắm còn không á nếu mà anh chỉ bí kíp thêm nha nếu mà tụi em là dân chơi á dân mà chơi xung chuyên nghiệp giống nhanh á thì tập xong tắm qua xong tập xong tắm đúng không tập xong tụi em cứ tắm tắm xong tụi em vô xong xong xong ra nó vậy nè thì tụi em lấy khăn tụi em phải có khăn chứ hôm nay không có xài khăn bbt nha lúc này cái khăn này không ăn thua cái khăn này khăn tập đúng không mà đem đi phòng xông hơi nó bị chết nhiệt nó bị chết nhiệt bị hư cái khăn đó nên tụi em mang khăn lông á ngày nào xong hơi tụi em khăn lông khăn mấy nhỏ gái muốn khách sạn đi đi ra đó em wow. đó đó thì tụi em ngồi để tụi em lau mồ hôi với tụi em nhâm nhi súp xong khi mà trong đây nó lạnh mà nó ráo mồ hôi thì tụi em đi về đi về chứ tụi em tụi em xong bên đây xong tụi em qua tắm á họ lỗ chân lông nó bị hở qua tắm kia có gì hà bá nó lôi đi luôn nha không phải giỡn đâu anh là dân massage chuyên nghiệp rồi anh nói thẳng mày luôn á anh mày không giàu nổi là tại massage nhiều á <laughs> trời đất ơi điếc massage số nào cũng nhớ hết nhắn tin vô giải cứu em đi anh ơi ủa mới giải cứu 67 mà giờ giải cứu em nữa hả anh giải cứu 67 chưa giải cứu em thôi giải cứu một cặp luôn đi vậy thôi nhóm em ba đứa đúng không vô làm luôn được đi đó vậy đi cho nó lẹ chứ giờ giải cứu quá trời luôn anh là tật anh cả nể em anh thấy người ta tội là anh, anh, anh, anh động lòng anh muốn giúp đỡ rồi à. nó trời mấy giờ thì hôm nay có hai tour anh ơi này nọ kia không đủ xã hội tháng này má ốm con đau hụi tới nơi em vô học thì đó lắm nhưng cuộc sống của anh nó nó, nó, nó có những cái gì đó em chia sẻ cho tụi em biết nó tóm lại massage thì anh không dám xưng là số 1 nhưng mà thằng nào mà muốn gọi là hơn anh á thì có thể thi đấu với anh về cả kỹ năng cứng lẫn kỹ năng mềm thêm cả năng chịu chi nữa nha cứng là gì mềm là gì đó cứng là đi full bài mềm mà trụ được nhiều lâu đó hiểu chưa hiểu chưa không hiểu coi thì coi tiếp theo chùm video về massage nó nghe thôi moments later Ủa, ủa sao, sao, sao, sao, sao nhìn Nhìn mặt mày ngu quá mày không hiểu cái răng cứng là gì luôn hả Cứng là gì đúng không Bà mẹ nó bây giờ nó xa giờ nè Nó nhỏ nhỏ thì đừng có lớn nha Bây giờ xa giờ nè đúng không Với Jeep á, thì là là là là là, là ừ, trăm hai Trăm hai chục phút chứ không phải trăm hai chục ngàn Biết đó triệu mốt triệu hai gì đó không biết Nhìn gì có giá đó chứ siêu Chừng khi nào mà có vé vé mời voucher này giảm 50 Giảm tiền tiền tiền vé đâu giảm tiền bo đâu đó triệu mốt hai là trăm hai mà giờ mà canh đúng đồng hồ luôn tụi nó chơi câu giờ lắm tao nói thiệt với mày bữa nào tao chà tao tao chỉ cho mày cái chiêu mẹ phá con nhỏ này mới được nó câu giờ giả mang luôn nó vô họ làm có nhiêu trơn á đúng không vô mà bấm giờ rồi phải không ok nằm úp ra em phải đi nè đầu tiên đi bài khô bài khô mà đi đàng hoàng nha không có chơi hát bài khô nha mày mấy con nhỏ kia vô giọng giọng anh ấy khỏe không ổ đánh bóp massage vuốt mặt đồ lấy lấy khăn lạnh đồ lao nó không đi bài khô cái bài khô là cái bài đề ba đó ba cái bài nhấn của từng nguyệt từng nguyệt từng thớ cơ măng miên miết miết vuốt đồ này nó đó xong rồi xong bài khô mới đi bài ướt đúng không mà đi bài ướt là phải đi đủ bộ phận chứ không phải là chơi cái lưng của già ba cái vậy thôi nha mà bài ướt á, là kỹ thuật viên á, phải đi đủ luôn đi bằng bộ phận này nè đi bằng này nè này nè đùi gối nè gót nè mũi nè đúng không còn nếu mà bưởi thì đó là loại massage khác cái đó có luôn cái đó có luôn mà không phải là trong này nha đó cái đó là bài khô bài khô xong rồi đi tới bài ướt bài ướt là gì là dầu bài ướt là miết bài khô là nhấn tụi bay phải tao nói tụi bay cái trình massage tụi bay chỉ me đi có nước mà, mà tầm bậy thôi à không có từng tí gì hết á đúng không mình phải đi massage từng tí cái đã bài ướt là sao bài ướt là vuốt tại vì khô mày không vuốt được vuốt rách da sao đúng không vuốt là gì là cái dụ nãy này này nhấn xuống còn giờ cái này miếng đúng không miết miết theo cái rãnh cơ á wow. rãnh cơ hình chữ v cái là miết hình chữ v vuốt đó đúng không xong rồi vuốt vuốt đó xong rồi đi lưng đi lưng là phải có ông nội ờ, đi lưng đúng không đi lưng xong rồi mày nhắc đi lưng có hai cách đi một đi bằng gót hai đi bằng mũi đi gót trình cao đi mũi trình chiếc còn mấy con mới vô làm không dám đi lưng luôn sợ gãy lưng khách chết đó gặp mấy thằng massage đi cũng dám đi lưng luôn đó thôi đau thôi mày tình mày tình chip tình chuối mà đi mà đi cái gì á chứ massage gì bà đi massage mà ngu không biết hưởng thụ đó bởi vì thợ làm cho anh toàn thợ cứng tay nghề không à tay nghề là phải dữ dội luôn còn nếu mà tay nghề yếu yếu là phải ba bốn kỹ thuật viên đó đi là phải biết hưởng ông ơi chứ ông đi toàn mẹ lật lật cái bụng ra không rồi thôi thua mà lật cái bụng cũng bằng ai hết mấy cái thằng sứa khảo khảo xạo sứa đó lật cái bụng lên cũng bằng ai hết lật cái bụng lên cái từ từ từ từ từ từ em ơi này nó thôi, thôi thôi mệt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 Duy Nguyễn, BBT Founder